Sốc, hàng loạt quan chức dính mỹ nhân kế gục ngã. Nàng ấy là ai? Mới đây, chuyện ông Lê Minh Trung, cựu Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, bị gái quật vẫn còn đang nóng hổi. Cũng vì nhiều tiền, thiếu đạo đức nên sinh ra đổ đốn, hư, thần mất nết đến như vậy. Có tiền thì muốn gái đẹp, lập phòng nhì, phòng ba để hưởng lạc. Đấy là mẫu số chung của rất nhiều quan chức phải nói rằng rất nhiều quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam dính đến các vụ việc về các cô gái. Nhu cầu về các cô gái trong cơ quan nhà nước có thể nói là rất lớn. Có cầu thì ắt có cung. Với lực lượng lãnh đạo mê gái, nhiều tiền, quản lý nguồn vốn lớn thì việc dùng mỹ nhân kế để hạ gục hàng loạt quan chức là chiêu vô cùng hiệu quả. Ai nhìn ra cơ hội thì người đó sẽ mâu giàu, đó là điều dễ hiểu. Đây là hình ảnh mỹ nhân Hoàng Thị Thúy Nga. Vào ngày 18 tháng 5, báo chí của nhà nước cho biết có một mỹ nhân đã khiến cho năm giám đốc Sở Y tế Giáo dục vào tù. Và đó là ai? Cho đến nay, đã có ít nhất 5 giám đốc Sở Y tế, Sở Giáo dục của nhiều tỉnh dính vào lao lý bởi liên quan đến doanh nghiệp do một phụ nữ có nhan sắc sáng lọc. Danh sách này có thể còn chưa dừng lại. Nữ doanh nhân này được nhắc đến ở đây là bà Hoàng Thị Thúy Nga, 48 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng sáng lập công ty tập đoàn Hành trình Thành Công Mới có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nga còn là người nắm giữ quyền chi phối tại nhiều doanh nghiệp khác như công ty công nghệ cao ETQ, công ty NSJ. Hoàng Thị Nga có quan hệ quê tại Bắc Giang, từng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Bà Hoàng Thị Thúy Nga được biết là một doanh nhân khá kín tiếng. Được biết vào ngày 17 tháng 5, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm tham nhũng Kinh tế và Buôn lậu C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan. Cùng với đó, C03 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn 9 người có liên quan. Trong số này có ông Hoa Công Hậu, nguyên Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh và Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng sáng lập công ty NSG Group. Đây hình ảnh 3 trong 5 mày dâu đã phải ngã gục trước mỹ nhân, đó là Hoa Công Hậu, Phan Huy Anh Vũ, Cao Minh Trù. Theo C03, qua điều tra ban đầu xác định bà Hoàng Thị Thúy Nga đã câu kết với lãnh đạo của Sở Y tế Tây Ninh thực hiện rất nhiều hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu để công ty NSG Group và doanh nghiệp liên quan trúng thầu gây tác hại thất thoát tài sản của nhà nước. Đáng chú ý là cách đây hơn 2 tuần, bà Hoàng Thị Thúy Nga đã bị C03 khởi tố bị can trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Cũng với các thủ đoạn thông đồng nâng khống giá trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và gói giá thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng luật đấu thầu. Bà Hoàng Thị Thúy Nga là một trong những tác nhân khiến ông Phan Huy Anh Vũ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã bị C03 khởi tố, bắt giam. Chưa hết, bà Hoàng Thị Thúy Nga còn bị là bị can trong hai vụ án hình sự độc lập khác cũng liên quan đến tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó vào tháng 3 năm 2021, bà Hoàng Thị Thúy Nga đã bị C03 khởi tố bắt tạm giam cùng với ông Cao Minh Chu và bà Bùi Thị Lệ Phi cùng nguyên nhân là Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính vấp ngã, Nguyễn Xuân Phúc có dám đánh bồi hay không? Tận dụng phương tiện truyền thông đánh cho đối thủ, ngóc đầu không nổi Cũng là món đòn lợi hại trong trò thanh trừng nội bộ Ngoài việc dùng bộ máy tố tham nhũng ở đảng Ông Nguyễn Phú Trọng là một con người dùng bộ máy nhà nước đánh cho đối thủ không còn mảnh giáp Ông công khai không sợ người khác chiếm công cụ đánh lại ông vì ông đã nắm quyền rất chắc Ông Nguyễn Tân Dũng được xem là một cá nhân giỏi ném đá giấu tay. Ông này dùng truyền thông lề trái để phanh phui chuyện thâm cung bí sử của đối thủ. Chàng quan làm báo là một thời gian nổi lên rồi tắt vì nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chàng chân dung quyền lực cũng nổi lên phanh phui sự thật về bệnh tình ông Nguyễn Văn Thanh sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi rút lui khỏi cộng đồng mạng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng một chính khách của Đảng Cộng sản Việt Nam được cho là người giỏi dùng truyền thông lề trái. Khi ông Nguyễn Tân Dũng đã về vườn thì công cụ chính trị ném đá giấu tay như vậy cũng không thấy ai dùng. Nói chung, dùng phương tiện truyền thông để triệt hạ thì vẫn chưa có ai qua mặt được ông Nguyễn Tân Dũng. Ông Nguyễn Xuân Phúc 10 năm sát cánh cùng ông Nguyễn Tân Dũng, trong đó 5 năm làm Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ, 5 năm làm Phó Thủ tướng Thường trực. Tuy nhiên xem ra Nguyễn Xuân Phúc không học được gì từ ông Nguyễn Tấn Dũng với chiêu nấp bụi rậm tấn công đối thủ rất lợi hại này. Vào hôm 13 tháng 5, ông Phạm Minh Chính đã bị tung clip chửi thề khi đang chờ đón tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đây có thể là một scandal ngoại giao nếu có phương tiện truyền thông đủ mạnh thổi bùng nó lên. Lời chửi thề này được cộng đồng mạng rất quan tâm. Nếu có trang đủ uy tín như chân dương quyền lực trước đây thổi bùng lên thì chắc chắn uy tín của ông Phạm Minh Chính sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Video ghi lại cuộc nói chuyện ngắn giữa ông Phạm Minh Chính và các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ của hôm 13 tháng 5 đã tạo sức ép xã hội khá mạnh. Mạnh đến nỗi kênh YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ phải âm thầm rút hình ảnh này xuống. Đây là hình ảnh ngồi cạnh ông Nguyễn Tấn Dũng 10 năm nhưng Nguyễn Xuân Phúc không học được gì. Hiện nay, ông Tô Lâm đã ngã hẳn về phe ông Phạm Minh Chính nếu ông Nguyễn Xuân Phúc có thủ công sẵn công cụ truyền thông sắc bén như ông Nguyễn Tân Dũng trước đây thì chắc chắn đây là cơ hội ngàn vàng để tấn công. Chính trị là thủ đoạn, nếu không tận dụng cơ hội để ra thủ đoạn thì ông Phúc sẽ thua, ông chính là phải. Cuộc nói chuyện giữa ông Phạm Minh Chính với các quan chức khác bao gồm ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Quốc phòng Phạm Hoài Nam và một số người khác diễn ra và trước cuộc gặp giữa đoàn Việt Nam với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Antonio Blink và được nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ thu lại toàn bộ và phát trực tiếp trên kênh YouTube của bộ này. Đáng chú ý, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi đề cập đến cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump là ông Matthew Pottinger đã gọi ông này là thẳng. Đây là hành động phản ngoại giao trái phép lịch sự tối thiểu của một con người. Cơ hội này cũng đủ công cụ tấn công thì có thể ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ đưa Phạm Minh Chính và Tô Lâm vào thế bị động và chiếu tướng. Trên trang tweet, cựu nhà báo BBC by Bill Hayton thì viết rằng Thật là quá xấu hổ cho đoàn Việt Nam đến mức Bộ Ngoại giao Mỹ dường như đã phải gỡ đoạn video đó xuống. Đây không phải là lần đầu tiên thế giới và các viên chức lãnh đạo của chính phủ Việt Nam gặp phải những chuyện gây chú ý về mặt ngoại giao khi đi công tác ở nước ngoài. Đây là hình ảnh Ông Nguyễn Xuân Phúc phải chăng đã quá hiền lành thì làm sao đấu lại với ông Phạm Minh Chính cho được. Vào hồi tháng 10 năm ngoái, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính sang dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu tại Anh cũng đã đến ăn thịt bò rất vàng tại quán ăn nổi tiếng của đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ Zipbe. Bữa ăn được nói là có giá trung bình tới khoảng 1.975 đô la. Điều đáng nói là ông Tô Lâm đi ăn bữa ăn đắt đỏ trong khi ở Việt Nam đang có đại dịch Covid-19 và nhiều người dân đã bị phong tỏa hàng tháng trời, không có công an việc làm, không có thu nhập. Bữa ăn này của ông Bộ trưởng Bộ An Tô Lâm đã khiến báo chí quốc tế chú ý và gọi món bò mà ông Tô Lâm ăn đó là bò cộng sản. Với một lực lượng hay làm việc xấu hổ như vậy, không tận dụng cơ hội để đánh bồi đối thủ thì có thể nói ông Nguyễn Xuân Phúc thua Phạm Minh Chính là vậy.